không tang mới nhất năm 2021 2022 này và cái cách sử dụng của nó hay là cái cách thức của nó như thế nào thì sau đây em sẽ giới thiệu qua để cho các bác hiểu hơn về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp lắc theo ý muốn này đây đây là cái bộ đồ chơi mà em đã làm cho bác khách và bác yêu cầu em là làm vào hai hột về mặt bầu và một lát nữa khi mà em lắc cho các bác 10 chén thì nó sẽ về bầu đến 7 chén cái tỷ lệ của nó sẽ là 73 và ngoài bầu ra thì bên em sẽ làm theo những cái yêu cầu của các bác nữa ví dụ như mặt cua mặt nai mặt gà mặt cá đều được nhé các bác nhé và bộ hột này bộ hột bầu cua bịp lắc theo ý muốn này hoàn toàn không tang tích vậy nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi đi chơi tại các sòng sới mà không sợ kiểm tra tang nắp và thau nào cũng được mình khi mình đi chơi mình chỉ cần mang được cái bộ hột của mình vào thôi ví dụ các bác làm hai hột mình chỉ cần mang hai hột vào thôi đây mình chỉ cần mang hai hột này vào thôi và bác nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua bịp lắc theo ý muốn này các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em bên em sẽ tư vấn cho các bác đây sau đây em sẽ test thử cho các bác 10 tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp lắc theo ý muốn này như vừa rồi em đã nói đấy ạ là hai hộp bầu nha các bác nha em lắc thử 10 chén này bầu nha các bác nha có bầu luôn này Đó. một chén bầu tiếp này hai chén không có này 21 hai đều đây hẳn hai con bầu đúng không ạ ba hai bốn hai bốn ba năm ba có bầu luôn này sáu ba đây bảy ba hai con bầu được chưa ạ như vừa rồi em đã nói đấy ạ thì em làm theo yêu cầu của bác đấy là với tỷ lệ 73 nó sẽ về được 7 chén có 7 lần có bầu và ba lần thì không đó đây là cái bộ đồ chơi hột bầu cua bịp không tang lắc theo ý muốn mới nhất năm nay bác nào muốn sở hữu hay muốn được tư vấn các bác cứ liên hệ với em và ngoài bầu cua ra thì bên em còn có rất nhiều những cái sản phẩm khác như là tài xỉu sóc đĩa máy đánh bài game và và hack game trên điện thoại và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau